Chào mừng à, quý chị trở lại với bài học tiếp theo của Phạm Thanh Bình Ở trong bài học trước thì tôi đã hướng dẫn anh chị đó là cách lựa chọn cái theme wordpress nào nó tốt nhất Và trong bài học ngày hôm nay à, tôi cùng anh chị sẽ đi cài đặt cái theme đó Và mời chị hãy hướng mắt về màn hình máy tính của tôi à, Đây chính là cái màn hình máy tính của tôi Thì bây giờ tôi sẽ vào cái website nhé, đăng nhập vào website à, Sau đó là anh chị nhập tên người dùng và cái mật khẩu mà tôi đã hướng dẫn anh chị ở bài học trước nhé đó, xem kỹ lại bài học trước cho tôi rồi sau đó là chúng ta đến cái phần là phần giao diện anh chị nhé, giao diện đây chọn giao diện là anh chị bấm vào phần thêm mới cho thôi. WordPress có hàng nghìn hàng trăm nghìn cái giao diện để chúng ta gì ạ là một website đó như tôi đã nói gì là một cái theme Astra đúng không theme Astra là anh chị có thể gì sử dụng miễn phí cái theme Astra này là anh chị gõ phần là tìm giao diện anh chị ghi là Astra bấm đấy thì đây chính là cái giao diện của team Astra hoặc là chị bấm vào phần gì ạ là wordpress.org đây đấy sau, sau đó anh chị bấm vào tải team Astra này về là phiên bản 3.4.2 đây là cập nhật à, ngày mùng 5 tháng 5 mới nhất bây giờ đấy thì là đã có gì hơn một triệu người tải đã cài đặt cái theme này rồi rất tuyệt vời đấy bởi vì cái theme này nó quá tốt nó quá nhẹ tải trang cực nhanh đó thì có hai cách anh chị nhé là anh chị bấm Atra bấm cài đặt cho tôi là tuy nhiên tôi sẽ cài đặt cái phiên bản gì ạ à, Pro trả phí ngay để tôi sử dụng đấy sau đó tôi bấm vào phần gì à, tải giao diện lên bấm vào đây sau đó tôi bấm vào phần chọn tệp do tôi đã mua cái bản trả phí của gì Atra này rồi đó thì chị mà cần sử dụng cái thêm Atra này anh chị cứ liên hệ với tôi anh chị có thể gì ạ comment ở bên dưới đoạn video này hoặc là liên hệ qua Zalo hoặc là Facebook với tôi à, tôi sẽ cài phiên bản Asia Pro nhé à, 3.4.1 đây tôi bấm vào đây sau đó là tôi bấm vào phần cài đặt rồi chị đợi một chút xíu nữa là chúng ta gì là sẽ à, thành công đó như vậy là giao diện đã đỡ được cài đặt thành công rồi rất tuyệt vời sau đó là anh là anh chị bấm vào phần kích hoạt cho tôi đấy rất tuyệt vời và bấm vào phần à, get start để kiểm tra lại nhé anh chị bấm vào phần giao diện này giao diện này đó thì đây chính là cái gì là cái thêm matcha là tình trạng đa ký hoạt đó thì ờ, và chị có thể bấm vào phần cập nhật ngay để chúng ta cập nhật phiên bản mới nhé đó. thì tôi sẽ cập nhật ngay và đã cập nhật xong rồi ở ờ, tiếp theo là tôi sẽ vào cái phần là phần uh, ờ, Ultra Option này đấy thì đây chính là cái giao diện của Ultra phiên bản 3.4.2 rồi chúng ta kéo xuống cái phần gì ở uh, More Option Available with Ultra Pro thì uh, chúng ta sẽ cài thêm một là gì chúng ta phải cài thêm một cái gọi là add-on cho Ultra nhá thì cái phiên bản là gì phải trả phí nhá đó phải trả phí và chị có thể xem à, lại đoạn video của tôi ở trên YouTube đúng không vào vọng thanh bình này vào danh sách phát và bấm vào danh sách phát đã tạo là chị kéo xuống cái mục đó là gì làm website chuẩn SEO với Timatcha đây thì tôi hướng dẫn rất kỹ rồi chị nhé phần cấu hình như nào chỉnh sửa header này thiết kế sidebar rồi vân vân như thế nào anh chị hãy xem và làm lại giúp tôi và bây giờ tôi sẽ cài thêm gọi là add-on cho cái Atcha này trả phí trả phí cũng làm đô anh chị nhé bấm vào phần là gì và tôi bấm vào phần plugin này cài mới sau đó bấm tải chọn tệp đây Acha Add on này bấm vào cài đặt cho tôi rồi bấm vào kích hoạt rồi chúng ta kiểm tra lại nhé và phần giao diện này phần ờ, uh, Acha option này đó như vậy là tôi đã đã cài đặt cái add-on pro đó cho Acha để chỉnh sửa màu sắc này và chữ này gọi là gì là chúng ta chỉnh sửa diện block pro này vân vân sticky header này page header này đó uh, WooCommerce này Lundast vân vân là gì là anh chị phải có một cái bản add-on pro nhé đấy và như vậy là tôi đã hướng dẫn chị là cài xong cài xong cái theme Astra cho website của chị thì ở trong bài học tiếp theo tôi hướng dẫn chị đó là cài thêm một cái plugin nữa nó kết hợp với Astra đó thì đó chính là cái một cái plugin trả phí hoặc là miễn phí cũng được nhá anh chị thích dùng miễn phí cũng được à, tuy nhiên tôi sẽ khuyên anh chị là sử dụng cái bản trả phí để chúng ta sử dụng được rất nhiều tính năng pro nữa đấy cái plugin này nó cái tên là gì Elementor nó kết hợp với Astra rất tuyệt vời thì anh chị thấy bài ngày hôm nay giá trị anh chị hãy hãy bấm đăng ký kênh của tôi hãy chia sẻ like để tôi có động lực tôi làm những video tiếp theo